chào mọi người à, hôm nay mình lại tiếp tục có một số máy đây đang lên mọi người xem tham khảo nhé con này là Daiwa Trifocus X153IV đây. máy rất là êm nha mọi người khóa này đó, xả cối này ok đây ra cửa còn đây là made in Japan đây in file anti reverse này khuyên ra cửa là khuyên đá nhau nhé rồi con này con số 1 con này bán 500 500 hai hai là một con uh, Daiwa Switch Fire 2 size 4 ngàn con này sản xuất China máy đời mới này khóa này cối cối đồng cối này cối carbon nha mọi người <clears throat> cối carbon để dạ, mình cho người xem uh, cổ trợ phía trong ok Còn này chạy uh, à, ABS đời mới ABS à, size 4000 cược số 4 à, cược số 5 200m cược số 6 150m sản xuất China nha mọi người Đây. đổi tay gập tay tay phải đâu được hết chỗ đặt cược này cũng còn đẹp cái này dơ thôi chứ không phải bìa à, rỉ đâu nha ok à <clears throat> vậy con này con số 2 à, mới bản 500 2 500 rồi số 3 số 3 là con này là Shimano Biomaster dòng này thì gọi là siêu mượt đó size của con này size 4 ngàn nha mọi người <clears throat> Biomaster XT 4000 Đây. Cổ này là cổ kim loại Con này thì cược số 3 vô được 200m Cược số 4 150m Cược số 5 110m Đó Ngoài hình tổng thể mọi người xem như thế này Con này là Biomaster XT Japan đây sản xuất Japan nữa nha mọi người đây phía trong của nó đây đây khuyên ra đã à, khuyên ra cược cũng còn đẹp ngoài hình con này nói chung cũng còn tương đối nha mọi người trên 70 phần trăm trên 70 phần trăm rồi con này con số 3 à, con này bán 1 triệu mốt 1 triệu mốt số 4 số 4 con này là đây qua phai super lam size con này khoảng tầm 5 à, tới 6 ngàn 5 tới 6 ngàn con này là mô bình tĩnh nha mọi người mô bình tĩnh nha mô bình tĩnh chứ không phải mô bình đồng nhé con này sản xuất Việt Nam sản xuất Việt Nam xuất Nhật đây cổ phía trong của nó đây con này thì à, cổ cổ carbon cổ carbon đây mệnh đến Việt Nam Việt Nam xuất Nhật ok khuyên ra cược ở đây à, hơi giờ mọi người về vệ sinh lại nhé sai thử máy này thì rất là êm rồi khỏi phải nói rồi mô bình <coughs> tĩnh mô bình tĩnh mô bình tĩnh này thì uh, chuyên là cầu biển khóa chuyến cầu biển một số người gọi là máy tơi nha mọi người một số người gọi là máy tơi à. còn con số 4 mình bán mà 450 ngàn 150 đây qua rồi một con uh, con đây là chino của hãng nào đây sản xuất Japan con này toàn thân là carbon Greatech Greatech khóa này à Ryobi à, khóa này ok đây xả cối mình dán cái cược này ra rồi on off này ok con đã chạy hai bí nha mọi người hai bí rio bí mà sản xuất ở à, china à japan con này con số 5 mình bán 300 Rồi số 6 Số 6 con này ờ, là Đây qua Rốt cát 4 ngàn rưỡi sai thật của con này từ khoảng tầm 4 ngàn rưỡi tới 5 ngàn Mô pin là mô pin động Đó khóa Đây mọi người xem ở trong đây Xem cái cột của nó nhé Đây Ok con này á cược số 8 vô được 150m cược số 7 170m cược số 6 200m cross card 4500 này khuyên ra đã thì à, cũng con đẹp luôn khuyên ra cược con đẹp luôn ok máy này máy đời mới sản xuất ở China ok một pin động con à, con số 6 con số 6 này mình bán 700 nha mọi người 700 con này sai thật của nó thì khoảng tầm uh, à, 5 ngàn 5 ngàn rồi tiếp một con uh, Daiwa Spinter X 2500C con này thì à, chạy thẳng ABS <coughs> đó máy thì rất là mượt nha mọi người khóa này khóa đây cổ của nó này xả cược này có số nhá. đây cược số 2 200m cược số 3 150m cỡ số 350m con này thuộc dòng cối nóng rồi nha mọi người khó ra này đây cột được phía trong đây khuyến này cũng còn đẹp nha mọi người khuyến là cửa con đẹp đây quá con này dòng này mới sản xuất China sai hai ngàn rưỡi chạy hai bi này rồi ok con này có số 7 nhưng mà 400 400 số 8 là con Shimano T-Wing Power GT 3000 Rồi, carbon với titan cối titan cối titan thân carbon mô pin là mô pin sống nha mọi người đây cối titan thân carbon GT 3000 con này thì uh, cược số 4 260m cược số 550m cược số 6 120m T-Win Power GT 3000 này đây size của nó cũng là size 3000 nữa nha mọi người nụm này nụm gỗ này cặp tay này đây Con này sản xuất Japan Cứ ra cửa bằng đá Con đẹp Rồi ok Con này con số 8 Mình bán 1 triệu Số 8 1 triệu nha mọi người Rồi số 9 Số 9 là con này là gì đây Daiwa Sprinter SR400 4000 Daiwa Sprinter 4000 con này là máy đời mới sản xuất Việt Nam dòng này thì rất là êm đó rất là êm cối là cối nóng nha mọi người cược số 5 à, vô 200m à, cược số 6 vô 150m đây đây qua mọi người tranh thủ xem ngoại hình của nó giúp mình nữa nhé đây con này chạy ABS nha mọi người phải không ờ đúng rồi con này chạy ABS Đó. Đây qua, mình in Việt Nam, Việt Nam xuất Nhật nha mọi người. Máy này cái kiểu dáng này kiểu dáng máy đời mới đấy rất là êm mượt nữa khóa này size của nó thì khoảng tâm size 4 ngàn hồi đồng ok ok chưa Con ờ, con số uh, ờ, 9 số 9 này ờ, mình bán 700 con số 9 này cũng kết thúc video của mình ngày hôm nay nha mọi người rồi rất là cảm ơn mọi người theo dõi video của mình